Tàu ngầm Kilo của Hải quân Nga, hố đen đại dương khiến cả Mỹ và NATO phải lo sợ. Các tàu ngầm Kilo đã được quân đội Nga cải tiến sâu rộng trong những năm vừa qua, nổi tiếng với độ chạy êm và đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ tuần tra trên biển. Truyền thông phương Tây đánh giá, cuộc chiến ở Ukraine hiện nay đang bộc lộ nhiều điểm yếu của quân đội Nga. Tuy nhiên, xét về năng lực hải quân thì ngay cả những cường quốc quân sự phương Tây cũng không thể xem thường các tàu ngầm lớp kilo do Nga chế tạo. Đây là lực lượng đã được quân đội Nga cải tiến sâu rộng trong những năm vừa qua, nổi tiếng với độ chạy êm và đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đen với các tên lửa hành trình Calibre đầy uy lực. Hải quân Nga đã đặt hàng 6 tàu ngầm lớp Kilo cải tiến, dự án 636, được đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty. Tháng 10 năm 2021, Magadan trở thành tàu ngầm mới nhất trong lớp này được đưa vào biên chế cho Hải quân Nga. Các tàu ngầm dự án 636 được đóng dựa trên lớp kilo nguyên bản từ đầu những năm 1980. Tuy nhiên, chúng được đánh giá là lớp tàu ngầm trại êm nhất thế giới hiện nay, khiến đối phương rất khó phát hiện. Chính vì ưu điểm này mà tàu ngầm lớp kilo của Nga có biệt danh là hố đen đại dương. Các tàu ngầm lớp kilo cải tiến của Nga hiện nay vẫn sử dụng động cơ diesel, điện chứ không phải động cơ hạt nhân. Trong khi đó, Hải quân Mỹ đã loại biên chiếc tàu ngầm diesel, điện cuối cùng từ cách đây hơn 30 năm. Tàu ngầm diesel nổi trội nhờ duy trì được khả năng sống sót cao bởi động cơ của chúng tĩnh lặng hơn khiến đối phương rất khó phát hiện. Rất nhiều các cuộc tập trận đã chứng minh, tàu ngầm diesel đều vượt qua đối thủ chạy bằng năng lượng hạt nhân trong nhiệm vụ tấn công các tàu mặt nước cũng như các tàu ngầm hạt nhân khác. Tàu ngầm Kilo có gì đặc biệt? Có một số tính năng giúp tàu ngầm lớp Kilo cải tiến chạy êm hơn. Một trong số đó là khoang động cơ được đặt cách xa thân tàu, giúp loại bỏ đáng kể tiếng ồn, Tàu cũng có một lớp phủ giống như cao su để giảm bớt lượng âm thanh phát ra. Tính năng ưu việt nhất của Kilo có lẽ là khả năng sống sót bởi chế độ hoạt động cực kỳ tĩnh lặng của nó. Thân tàu Kilo làm bằng thép khử từ, động cơ có lớp lót hấp thụ xung động, đặc biệt lớp phủ bên ngoài vỏ tàu chống sonar cho phép giảm tối đa âm thanh phát ra, tăng độ tàng hình và nói chung là đối phương rất khó phát hiện. Các tàu ngầm dự án 636 có chiều dài 243 feet, 74 m và lượng choán nước 3.900 tấn. Thủy thủ đoàn ở quy mô tương đối nhỏ, chỉ gồm 52 thành viên. Tàu ngầm Kilo có thể hoạt động ở độ sâu trung bình 787 feet, 240 m và ở độ sâu tối đa là 984 feet, 399 m. Tầm hoạt động của chúng khoảng 7.500 dặm. Mặc dù vậy, điểm hạn chế nổi bật của các tàu ngầm Kilo là chúng chỉ có thể hoạt động liên tục trong 45 ngày, sau đó cần phải được tiếp tế. Tàu ngầm Kilo của Hải quân Nga hố đen đại dương khiến cả Mỹ và NATO phải lo sợ. Kilo thuộc lớp các tàu ngầm tấn công. Mục đích là loại bỏ tàu ngầm và tiêu diệt tàu nổi đối phương. Tên lửa hành trình Caliber mà tàu ngầm Kilo mang theo cũng giúp chúng có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền. Ngoài ra, vì chạy rất yên tĩnh nên chúng còn có thể thực hiện các sứ mệnh tuần tra gần bờ cũng như thu thập dữ liệu do thám và tình báo. Các tàu ngầm Kilo mới của Nga được cải tiến theo những cách khác nhau, tăng cường khả năng dẫn đường bên trong hệ thống kiểm soát hỏa lực hiện đại và ngư lôi tân tiến hơn. Hố đen có thể di chuyển từ 10 đến 20 hải lý giờ với hai động cơ diesel. Mỗi tàu ngầm mang theo 6 ống phóng ngư lôi với 18 quả. Chính những ống này là nơi tàu ngầm có thể phóng tên lửa hành trình calibre. Các tàu ngầm thuộc dự án 636 đã được Nga xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Chúng cũng đã phát huy tốt vai trò đối với hải quân Nga trong những năm vừa qua. Tàu ngầm Kilo được đánh giá là một thành công rất lớn của Nga cả về mặt khả năng tác chiến và nhu cầu xuất khẩu trên thị trường quốc tế. Chúng vẫn bộ lộ là một mối đe dọa lớn với lực lượng hải quân các nước thù địch và là một phương tiện mà phương Tây đặc biệt lo ngại khi phải đối đầu. Cảm ơn bạn đã xem video này. Chúc bạn nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc bên gia đình. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ và để lại lời bình, thân ái và hẹn gặp lại.